Hả? à à Mình có bị nhầm không nhở? Hay là hai ông này à cùng một ác ở đâu hai ác khác nhau. Và idol hai ác khác nhau. Tu hai ác. Đẹp, đẹp. Trời ơi đẹp. đèn thế nhỉ bắt luôn hai ác của Premier League xong xong mình cấp dưỡng đang đánh đang đánh cái ác này hoặc là đánh lúc nãy là game kia là đánh cái ác Remy rồi kìa chảy luôn là rất khó để có thể vào trụ luôn And 10 <coughs> phút nữa ten minutes left Momeo Momo top 1 kìa <laughs> Mình nghĩ là game này phải đổi tên nha anh em Đổi không thể dùng nữa À ngày xưa là rắc anh em ạ Trong này vừa nói rắc Nhưng mà rắc đã đi vào dĩ vãng rồi 10 phút nữa giờ mà ông nào vác hoa hot 2.6 vào đây thì cũng phải giờ cháy ngay quá khó à, có khi ăn được anh em ạ có khi ăn được á giờ đây ăn được anh em à, thật sự ảo loài. nếu mà trong cái game này mà ôi rồi ôi lốp lốp hay quá 1500 3 gram à three gram à Don't let I don't think uh, Premier League let him let him get three gram Oh my god. Oh my god, it sounds super fast cycle rock, uh, hop Incredible Incredible Amazing Good job Oh my god Three ground Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa Ỉa chảy thật sự đúng không? Ly đã gặp thằng nào Jans The one Petrol Let's go baby tay ông bị sao như cái lỗ này tay nó bị sao như cái lỗ này về nào I'll be a thief. Turn on, I'll be a thief, please. I'll be a thief. No, it must. Super Cycle Hawk. Super Cycle. one more Hawk. <laughs> you can't believe it. We got one more Hawk, Hawk, Hawk, Hawk Rider. See? One more Hawk. One more. <laughs> it's a fucking crazy cycle. <laughs> Super fast cycle. One more earthquake, please. Wow Tắt lên Quá nhanh Quá nguy hiểm <laughs> Cái điểm yếu của cái đấy uống thuốc đi thuốc bye bye mọi người đi uống thuốc à AMG Coupe á AMG Coupe có thật bận lắm thứ hai là bọn nó đánh cái giật cúp nó giải một đêm là mình chịu ôi rồi ơi con bài đấy quái vật quá hay chúng ta đến với Ian yes so close super so close ah what are you eating today ah? um, <coughs> Today I'm, I'm a stream. Uh, no. I didn't eat. I didn't eat anything. Này chúng ta sẽ xem cái trận đấu này Thực sự là mình nghĩ là Mình nghĩ là Nexus anh ta sẽ thủ Gọi là thủ đến chết <laughs> Thủ đến chết và anh ta rất khó có thể Ui, ui, ui, ui, ui, Hawk Rider <laughs> Có hai lựa chọn là anh ta phải kéo Tornado Anh ta không kéo Hawk mà anh ta phải kéo con danh Skeleton Rocket coming <coughs> không cần để hóp cần để hót trong tựa này Oh, xin chào Trần Đăng Quang Lance skeleton Giờ đây rồi Cẩn thận bị đô. À, tại vị trí đây là hợp lý rồi rồi chưa anh là à, lâu lắm rồi chưa xem livestream của anh ạ à? nói chung là mới <laughs> chung là mới nha chúng ta sẽ còn xem những trận đấu thực ra là anh em có thể là bỏ qua hơn một tiếng mà mình bắt đầu mình livestream nhưng mà <coughs> nếu mà anh em vẫn còn yêu game thì 30 phút cuối là anh em nên nên nên xem livestream bởi vì là quá những cái trận đấu mà nó là quá hay tại vì là 10, 30 phút cuối là chúng ta sẽ gặp những cái trận đấu mà của chỉ có top 10 top 10 top 15 thôi những trận đấu đỉnh cao Earthquake Tornado oh, Hawk One more. Earthquake. <coughs> thành chưa? Không nghĩ là thắng. Không nghĩ là có thắng được mới thắng được. Cảm à, địa kinh. Top 1 rồi à? Check nào. Ui, Ian top 1 này. Congratulations Ian. Trận hay quá nhỉ. Lấy top 1 để đăng clip cái coi. Ui giời, top 1 này. Hơn nhau 4 cúp nhá. Oh, <laughs>